đâu Và một mình tốn công nha nhiều lần lại làm tao thấy thêm đồ Và lỗi làm với ông già Người tình ngày nào nay cũng theo chồng Và tan một giấc mơ hồng Đành ngồi nhìn em bước qua pha Và uống phi ngớ trong lòng ngày nãy muôn hàng Hâm y lối khi gàng Hợp cần tiền để buôn bán khô khan Nhưng không đi đến thiên đàng Mama luôn muốn con sống an toàn Và con luôn phải đàng hoàng Con biết con biết châu Á da vàng Và con không thể đâu hài